tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu yêu thương em không dám nói baby anh không nghĩ đến <laughs> biết là mình cần nhau vu vơ trong phút giây nghĩ vu vơ vài câu ôi sao nắm tay biết là mình để ơ à, không có tiếng à nhận ra từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương nhé hè nhé hè nên anh đừng viết viết vừa tình chưa tình Ủa, mọi người nghe nghe em tú nói không vậy alo nhiều mọi người nghe mình nói không vậy đợi mình xíu u uh, từ nhá đợi em tú xíu em tú chỉnh cái này lại đã ai à ai à đợi em tú xíu đợi em tú xíu hello mọi người đợi đợi đợi đợi đợi mình à, vài giây tận cùng của cuối cơn đau alo alo alo có ai nghe không ạ có ai nghe không ạ không biết là vt nói mọi người có nghe không vt hôm nay mới gọi là kiếm được một chỗ like mới anh em ạ hello hải đăng hello quang lê hello không có tên hello phú khang hello huyền hello minh hiếu hello phúc lộc hello ozin ủa sao hôm này live giờ này vậy à, hôm nay anh à, mới kiếm được chỗ mới á thành ra là thử à, like tí xem nó có ok không không nghe á không nghe á thật đúng vậy hỏi thật để con biết tại vì ở đây có một cam ấy, à bên có một màn nữa thành ra là cứ phải đáp ra đáp vô á để em tú đỡ mất thời gian cái mic đâu à ủa từ từ nhá có mấy em mic cũng vậy vậy để mình chỉnh lại cái mic cái không có mic à bịp vậy bịp vậy đợi vi đi xíu đợi vi đi xíu mic đây mà nhờ từ từ nhá đợi em tú mua tướng đã không có mic à bịp à bịp à bịp à âm thanh phụ như vậy ủa có mic mà ta có mic không vậy alo nghiêm túc hỏi thật mày đi không dành mấy cái này lắm mọi người ơi có nghe không vậy hỏi thật để em đú còn biết nè có nghe không vậy không nghe thấy gì anh ơi à mic đâu mic đâu mic hư rồi à phải không vậy phải không vậy nhưng mà có hỏi thật ý là có nghe không để em tú còn biết em tú chỉnh chứ mọi người đùa hay thật thật em tú không biết đấy em tú cảm ơn anh xì like ấy nghiêm túc nào nghiêm túc nào ở đây không có ai gọi là đùa giỡn nhá ok rồi à có rồi à ok ok ok ok hay hay <laughs> em tú đi gọi là giao lưu à quên đi gọi là ra ngoài một tí zone ông là một chút zone ông mọi người một chút zone đi nhờ zone là cái bà mình ít chơi gọi là được lắm đấy thần sứ à ui hai con zone đánh thần sứ luôn bú ấy chứ mình qua đây mình uh, à, like nghịch kịch một xí với cả mình test máy luôn xem nó có gọi là có lag không anh like gì đấy anh like gì đấy không nghe à nữa nữa nữa nữa mic rầy à mic rầy à vậy hả mất rè mất rè thì mọi người chịu khó nhá chắc là mình chỉ like tầm một hai game thôi mình lái vui vẻ một tí đêm khuya mà chứ thật sự là mình cũng chuẩn bị ngủ rồi nếu mà đánh zone D thì chắc là lấy cái ghép nhà mọi người nhờ cái ghép đi cái ghép đi cái ghép đi cho con zone D vào trước này cho con này vào thần sứ uh, hay đánh nearly nhờ mọi người nhờ wow mọi người muốn em tôi đánh nearly không nearly được cái chứ nearly test tổng không test tổng tí không nhưng mà thôi người ta đánh rồi thì thôi cho người ta đánh nhá uhm, nếu mà đánh zone đây thì lên cấp cho con này vào luôn khá là hay nếu mà đánh zone đây thì lắp cuồng đao nó với cả một cái kháng phép lắp cho con này tạm đi cơ bản là mình lấy cái siêu công nghệ hợp lý chưa hợp lý chưa tặng sao không đọc luôn thôi giờ dập dập post kênh à không cơ bản là một màn nó khó quá anh slide em like vui vui mà lên gọi là giao lưu xíu chứ thật ra là comment cũng khó đọc quá nghe ung thư tai quá thật á hả anh tú đang nét hải sao lại thế anh tú đang ở nhà ở nhà ở nhà ở nhà à, nhà anh tú nhưng mà là nét uống nhưng mà từ từ nhá để mình chỉnh lại cái mic xem nó có gọi là đỡ hơn không tại vì mình không dành mấy cái này lắm thì chắc là đã vô hiệu đi chỉ bật một cái mic thôi nhá âm thanh máy tính để bàn ồ anh on co anh on co nghe chưa nghe đỡ hơn chưa đỡ hơn chưa mọi người ơi đỡ hơn chưa mic dè chút thôi thì chỉ là chỉ là dè thôi đúng không chứ không bị gì đúng không giọng này lại thế á, chắc là do cái do cái gì nhở do cái ờ, mic này à quên do cái tai nghe này á chứ không phải là do giọng đâu không phải do giọng em tú đâu skim ke skim ke đem hmm. để lại một bán giá bán zone nhá lại nét hả vt à có đâu mic đau tai luôn ấy mic đau tai luôn hả mà thì sorry mọi người nhá tại vì mình cũng gọi là chưa có chuẩn bị gì á mình chỉ gọi là lên live luôn nên thành ra là nó hơi gọi là sida một tí thì mọi người thông cảm có gì mai mình sẽ không like ở những cái chỗ như này nữa hợp lý chưa <clears throat> chị nào phía sau với anh tú làm gì có chị nào các ông tú ở nhà một mình thôi làm gì có chị nào ổn ổn đỡ hơn rồi anh à ok tại vì các bạn là có một màn á mình phải tap ra tapo ấy nó không quen lắm bình thường live trên công ty nó có hai màn cơ thì nó đọc chép nó dễ hơn còn bây giờ một màn nó kiểu nó hơi hơi sida anh em ạ cái tay phone của con bồ tú phèn quá à, nữa bồ nào đấy em tú đã bảo là hôm nay em tú nó like ở nhà mà đây là nhà em tú mọi người ơi không phải là bồ đâu nếu mà bồ thì phải có người yêu ở đằng sau chứ làm gì có ai đâu anh xin la với Kimmy đang ngủ bên cạnh mọi người ạ <laughs> mới mới tạo được cái máy về phòng hay không kiểu để à, lâu lâu anh em ở nhà trai hát luôn á ở nhà vi đi à đúng rồi nhá công minh ơi Giọng này đúng giọng anh Tú rồi à, ok Chết rồi, mải tập trung ấy quá, à quên, mải ấy quá không không mua được tướng anh em ạ hmm, Bây giờ mình thử xem skin care trận này nó cho đồ gì nhá Thử coi Uh, đồ này khá là hay anh em ạ Wow Nếu mà đồ này thì mình có thể hack luôn được đấy chứ Được cái nhờ Xong rồi mình lên cấp mình cho con này vào không Mình cho con huyễn long này vào không Thì nó được thần sứ luôn khá là hay Hay là mình sẽ tích tiền Uh mình nghĩ là tích tiền đi tích tiền đi tích tiền đi tích tiền đi tí nữa mình có thể xoay bài nhá trận này đánh khá là hay á khá là mẹn nhãn á mua con này lại đi cho Zone hack hack đồ một tí là được với cả hack tiền một tí là được quán quán massage này có cả máy tính để like hả anh à, điên ozin đây là quán karaoke uh, tay tay tay tay cầm uh, ấy phải nhà không đó hay là ở nhà người yêu à không ở nhà thật mà ở nhà em tú thật mà nhà người yêu nào em tú làm gì đã có đã có người yêu đâu không có người yêu mọi người ạ <clears throat> thua thua thôi thua cũng được thua cũng được cơ bản là mình không muốn gọi là đánh năm á cơ bản là lấy cái đồ của con lấy cái đồ của bọn à, kim long này xong á thì mình nghĩ là càng eco nhiều tiền á thì cái đồ đấy càng mạnh nên là mình không muốn úp cấp lắm nhưng mà bị cái nhặt đồ cuối à nhặt đồ cuối thì nó hơi fail ui một rau mà hack được cho mình là 36 số hả wow skin ke đi với con zone này hợp thế nhở hay là do lobby này vậy thì nói chung là nick kia của mình 250 điểm rồi nên là mình dừng anh em ạ để mai nó lên cái khung đại cao thủ đã đánh nó đỡ tụt bây giờ đang gọi là đại cao thủ rồi thành ra là mình để cho nó lên cái màu đỏ đi đánh nó đỡ rén hợp lý chưa thì mai mọi người sẽ được gọi là thấy những giáo án mới của em tú nhá hôm nay em tú mới học những bài gọi là nam bi nam mủng khá là hay mai để em tú biểu diễn cho nhưng mà thật ra là hôm nay đánh ranh thì mình đánh ao xin khá là nhiều á mình đánh ao xin năm tiền khá là nhiều thì nói chung là bây giờ mình biết đép rồi thành ra là cái việc lên chín mình chỉ nghĩ là vào phụ thuộc vào game nó có cho ra hay không thôi mình đang thua rồi nên chắc là mình không úp cấp nhá mình không úp cấp để mình lấy cái nội tại của cái đồ này luôn thì khá là mạnh thì bây giờ mình chỉ gọi là xếp làm sao đép được một hai set là ok còn nếu mà úp cấp thì mình nghĩ là đép được nhiều hơn đấy nhà này nhà này mạnh này nhà này mạnh này ui mạnh đấy mình nghĩ là chia đồ một tí đi nhở chia đồ một tí lấy thêm một chút gọi là máu với cả sức mạnh phép thuật đi khá là hay á thì nói chung là mình tap ra tap vô thành ra là lâu lâu đọc comment nó hơi chậm ấy thì mọi người thông cảm nhé em tú đi cứu nét là có đâu em tú đang ở nhà mà kêu ơi áo này 7 ngày chưa thay luôn anh tú á thật ra là mình cứ ở trong nhà phòng mãi cảm giác áo khi nào mình hôi mình mới thay em ạ nên là anh em thông cảm nhé chứ không phải là mình lười hay là gì đâu áo thì nói chung là không phải là nhiều nhưng mà mình cũng có tầm khoảng à, năm sáu cái ấy. mà cơ bản là mình thấy nó không không cần thay ấy bây giờ thay ra thì cũng y giặt mà bây giờ giặt đồ nhiều thì nó cũng tốn tiền cơ nên là tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm anh em ạ lớn rồi bây giờ bắt đầu gọi là có những thứ gọi là bắt đầu lo cho tương lai rồi thì phải để tiền gọi là sau này còn vợ con các thứ nữa ui đâu ai mà nuôi mãi được VT đâu chỉ có anh slide với Gipmy nuôi VT thôi nhưng mà bây giờ chẳng lẽ đợi anh slide nuôi mãi thì cũng mệt và rớt một round một round TP hack 50 số một round hả ghê vậy ghê vậy anh vương và rớt một round hack 50 hả kinh đấy Vậy thì do con Zone này cù kìa Nhưng mà gặp hai nhà này thì em Tú lại thua anh em ạ Bây giờ mình chỉ làm sao hack được đồ thôi À hack được số thôi Thì mình nghĩ là xếp qua bên này đi uhm. Xếp đi Xếp một chút để hack số nhá xong rồi khi nào mà xong combat thì mình mình mua lại mấy con này để cho nó đỡ giảm đam anh em ui có nhà này à nhưng mà nhà này rai hai à may thế trưởng không dính con uh, trưởng không dính con uh, con này của mình anh em ạ cố lên hai hai ui nhưng mà từ từ nhá mấy rang mà đã được 80 số rồi thì <tsk> thề luôn đấy cái trận này ai đỡ hộ VT cái cái trận này ai đỡ hộ VT cái trận này VT top 1 á à lý do à có lý do đâu em tú có khều đúng nét đâu mọi người ơi like giờ này cứ tưởng buổi like cuối cùng của anh chứ là không không mọi người ơi buổi like cuối cùng thì có mà chết dở không nhưng mà thật mà ý là lớn rồi thì mình nghĩ là cái gì cũng phải cần tiết kiệm chứ đâu phải nào mà xài tiền mãi đâu mặc dù là bình thường mình cũng gọi là không có tiết kiệm lắm bình thường mình cũng kiểu như là xài cũng hơi hơi kiểu hao rồi đấy kiểu bình thường mình cũng hay mua gọi là nước uống này xong rồi nói chung là mình à, là người kiểu không không gọi là tiết kiệm nhiều nhưng mà được cái là những cái tiết kiệm được thì mình sẽ tiết kiệm như kiểu là tiết kiệm tiền điện tiền nước này à, hay là tiết kiệm à, những cái gọi là như kiểu đám tú ít khi xài điện lắm đấy chẳng hạn những những thứ nhỏ nhắn thôi nhưng mà đôi khi sẽ sẽ kiểu như giúp mình một cái thói quen sau này ấy, khá là tốt đấy thì mình nghĩ là khá là hay một cái gậy nữa mình cần một cái kiếm hoặc là một cái gì đó hơn silat à silat không cần đấy anh em nhở nếu mà bây giờ có lên cấp thì chỉ kẹp thêm cho mình đó là con này vào đúng không kẹp thêm một chút gọi là hộ vệ cho con leona châu à hay là kẹp thêm uh, chiến binh rồng cho con gấu đây hay là kẹp sát thủ sorry đồ này à đồ này hơi fail đấy ừ, nhưng mà mình khá là nhiều đôi ấy thành ra chắc là mình mua bọn này lại nhá mình sẽ mua hai con này lại xong rồi mình lên cấp mình roll một tí không bây giờ có một cái giáp lửa một cái nỏ xét à không ngon lắm anh em nhở hay là mình chia đồ một tí nhá cơ bản là đồ này mình nghĩ là không ngon lắm đâu thành ra là chia đồ một tí đi hợp lý chưa cái tai nghe cutia vậy em tú và cutia à, cái tai nghe của bạn em tú á <clears throat> buổi like cuối cùng à có đâu long tham no si à, hôm nay em tú like cả ngày đấy cứ đợi người ta sắp ngủ mới like à cơ bản là chắc là em tú like hai tiếng rồi mọi người ơi à quên nhầm like hai game thôi thành ra là chắc là like hai game vui vẻ cơ bản này muốn test máy thử ấy để ví dụ sau này ví dụ mà mình uh, muốn like ở nhà thì mình like luôn tại vì bây giờ mình like thử xem nó có lag không nên thành ra là mình mới vào à, vào nick phụ đánh nè chứ không là mình đánh nick chính rồi đấy chứ nói chung là cứ thử đã ờ, ok khá là nhiều tiền nhá ơ kìa ơ kìa lương lương no à lương no là cái gì đấy không tóc vàng nữa à em tú à không em trang ơi tóc vàng đần lắm em tú tóc nâu không thật ra là em tú bữa nhuộm nhuộm đen á thành ra là bây giờ tóc bắt đầu nó gọi là hơi ngả màu á mà các bạn là mình xài cam thường á thành ra trông nó hơi xấu trai tí anh em thông cảm nhá ừ. mà thật ra là bình thường mình xài filter nó cũng có đẹp đâu nói từ từ thôi không khát nước nước tú ơi à mình có chuẩn bị một ly gọi là trà tắc để khi mà khát nước thì mình sẽ uống wow tiêu dùng thông minh băng trộm mà hai trang bị à u uh. tiêu dùng thông minh tiêu dùng thông minh mình đánh giá là không ngon lắm hai băng trộm thì mình thật ra nhiều đồ rồi tính ra là mình lấy cái trang bị này khá là ngon tại vì sao tại vì mình lấy lõi lấy lõi lá chắn à quên cái ghép công nghệ thành ra là mình càng nhiều đồ càng tốt wow mbt tính toán nó chỉ có chuẩn thôi anh em ạ ok story và cốc à hơi cùi nhưng mà tầm này mình nghĩ là lắp để đép thì cũng không gọi là cùi quá cũng được tạm tạm mình sẽ lên cấp không mình cơ bản đang thua nên chắc là mình không lên cấp nhá mình chỉ lắp đồ thôi thì cái cung này đẹp nhất là lắp thêm một cái quyền năng nữa cho con zone đi cho nó hack hack hack đồ đi ok được chưa được chưa được chưa nè nè mấy con đem này nhá đỡ bị đỡ bị bắn anh em ạ có thể là trận sau mình sẽ đánh một trận nearly nữa xong rồi mình ọp nhá để mai gọi là đánh giải cho nó tốt anh em ạ chứ bây giờ mà live xuyên đêm thì nó cũng uh, ảnh hưởng sức khỏe ấy. là để mai nhá bình thường một ngày anh tú bú mấy cân đá vậy ạ à? một ngày anh tú á tùy vào uh, tùy vào uh, tiền anh tú kiếm được mọi người ạ ví dụ uh, kiếm được nhiều thì bú nhiều còn kiếm được ít thì bú ít đấy chẳng hạn ngày kiếm được 50.000 thì uh, chắc là bú tầm một uh, hai viên thôi còn ví dụ mà không thật ra là một hai viên đá thì cũng chỉ đến một hai nghìn thôi ví dụ mà được 50.000 là 50 nghìn một ngày bú khá là nhiều đấy đá ở đây là đá ấy nhá mọi người đá uống á uhm. ngon đấy cũng phải trả tắc đêm khuya ngon quá nhở nhưng mà dạo này mình đang bị gọi là luyện mấy bài năm tiền đấy khá là hay á 71 tiền rồi nhá 71 tiền rồi nhá mình để đến 80 tiền thôi mình lên cấp nhá coi như đây là một cái lõi gọi là nhà tài phiệt ảo của VT e đi đây coi như là một cái lõi nhà tài phiệt ảo của VT e tại vì khi mà 80 tiền mới mắc mắc tối đa gọi là sức mạnh đấy, công kích anh em ạ thành ra là coi như là một ờ, một cái lõi lõi gọi là nhà tài phiệt ẩn của VT e nhá thì nói chung là nếu mà anh em nào càng lì á thì đánh cái lõi này càng càng ngon anh em ạ đánh cái gì nhở đánh cái đồ này càng ngon chứ không phải là cái lõi thì đây là rìu của đơ vần nói chung là anh em cứ tích 80 tiền xong rồi anh em à, lên cấp từ từ cũng được mình nghĩ là không cần vội đâu tí nữa mình à, bù lại đồ với cả tiền từ cái đồ này kiếm ra khá là ngon đấy nên là anh em đừng có sợ chết nhá cảm giác khi nào gần chết thì bắt đầu mới gọi là roll mạnh thôi anh tú táp ra học tích phân mặt mặt với em không mai thi rồi à ông này chủ yếu là bú bú vú mấy em massage thôi à nữa nữa nữa ô dín chết dở đấy anh có phải là ông ờ, ông gf gọi là gì nhở ông gf chuột lè đâu mà lại đi bú bú mấy cái đấy nói chứ bú cái đấy thì sau này ai chả bú nhưng mà bú đúng người đúng đúng lúc là được bây giờ thì chưa nên bây giờ chưa có vợ thì không được phải khi nào có vợ đã khi nào gọi là xác định gọi là yêu nhau thắm thiết vợ chồng các thứ thì mới được nhưng mà mọi người nhìn cái tóc của mình ấy, có bị màu không nhờ hình như là đâu đó lên màu đúng không tại vì cơ bản là mình thấy nó không có đen lắm thôi bây giờ mình cần nhặt một đồ thủ nữa hoặc là lấy thêm một cái kiếm hmm. không có con nào nhặt về hai sao nhở anh em nhở có con on cầm cung khá là đẹp khá là đẹp chắc là mình không nhặt được rồi thì mình sẽ nhặt một cái dép không một cái dép để làm thú tượng không khá là ngon còn cơ bản là cung bây giờ mình nhặt về thì cũng chỉ là một cái diệt đấy nên là thôi nhá từ từ anh em ạ từ từ đi từ từ đi anh đang ở đâu dậy á anh đang ở nhà nhá góc nhìn đần thế à hi anh tú sao anh stream khuya thế à anh tú à, test máy một tí mọi người ạ anh tú test máy một tí thôi test máy một tí thôi bram vào ông hay là cho thread vào xích xích nhở mình nghĩ là cho thread vào xích xích đi giáp lửa hay là thú tượng đây mình nghĩ là một cái giáp lửa không hề tệ hay là hai sorry hai sorry vì hack siêu nhiều đồ giáp lửa thì mình nghĩ là về lết cần hơn còn tập này chắc là không cần đâu nhở tận cùng của cuối cơn đau hai sorry thì đép siêu khỏe luôn ừ, mình nghĩ là hai sorry được á hai sorry đi cơ bản là mình muốn con zone của mình không chết á nó hack được càng nhiều số càng tốt anh em ạ ta nghe hồng đẹp á anh tú à do team stream anh cái rồi ngủ khuya quá không xem được luôn là không sao minh thuyên ơi chúc em minh thuyên ngủ ngon nha cơ bản là anh tú like à, like vui vui hai game ấy mà với cả test máy xem nó có lag không để sau này ví dụ mà hôm nào mưa gió <laughs> không sang công ty được thì like ở nhà một xíu cũng được mọi người ạ tại vì cơ bản bình thường qua công ty thì à, có hai màn ấy thì đọc chat nó dễ hơn còn like ở nhà nó có một màn à mọi người ơi sao cái Gipmy sao cái Gipmy nói bé bé thôi cho Gipmy ngủ à ok ok Gipmy bảo là mình nói bé bé thôi cho Gipmy ngủ mọi người ạ thành ra chắc là mình à, xin phép nói bé bé một chút nhé Gipmy đang ngủ nãy giờ được tầm 30 phút rồi thì mình à, mới bắt đầu bật like anh em ạ ừ. Long nữa nguyễn à? Long con này nhưng mà sao mình không ra được con zone 2 nhỉ mọi nhờ cơ bản là đầu game đến giờ mình ôm hai con zone rồi một round nữa là đủ số nhá nhà này để con Ezreal bên đây thì mình không thể nào xếp qua bên kia được nhưng mà gặp nhà này để con này bên đây thì nó hơi tù thành ra là mình sẽ đánh đổi đi như vậy đi vâng và mình đã đánh đổi chuẩn rồi hợp lý chưa ừ. mic mờ quá sao lại mic mờ quá à? lai à? đêm không tú quá chắc là mình la hai game thôi mọi người ơi mình la hai game vui vẻ thôi test test test test cái máy cái máy em tú mới tậu cam ảo như cam iphone 5 với anh á cam này là cam thường á cần em ship cho chai dầu ăn không nữa à? nữa nữa dầu ăn gì đấy ui tiền b tiền b kiếm nữa à wow chiu chiu ui ui con quay cái bắn hai lần kìa bắn một cái đầu em tú luôn mà mua con này lại đi mọi người uống trà tắc không uống trà tắc ngon lắm mọi người trà tắc ở hà nội ngon á uhm. một con uh, nu nu nữa này nói chung là mình cứ úp cấp từ từ mình để lại 80 tiền là được nhá cơ bản là nick này hôm bữa cũng đánh ba trận à, đầu rồi thành ra là mình đánh hai trận thôi xong rồi mình nghỉ ngơi để mai gọi là đánh à, đánh team cho nó tốt anh em ạ mai đánh giải cho tốt mai mình phải mình phải ấy đấy mình phải đánh gọi là hết sức mình á tại vì mai cơ bản là tem đầu tiên thì là tem db khá là mạnh nên thành ra là không có nhả nhớt được anh em ạ anh và mọi người ngủ ngon là huyền ngủ ở à? huyền chúc huyền ngủ ngon nhá huyền ơi chúc em ngủ ngon nha một cái vô cực à một cái vô cực này thì mọi người biết em tú đánh gì chưa uhm, Diana và con này u uh, thật ra là mình lên cũng được lên đi nói chung là tích thì tích nhưng mà tích vừa vừa ấy nhá tích nhiều quá nó không tốt anh em ạ thành ra là lên cấp luôn bây giờ mình thử chia đồ ra nhá chia đồ một chút đi thì nói chung là lắp cho con này cái kiếm lắp cho con này cái gang tí nữa mình đổi cũng được hợp lý chưa cam dè thế sao lại cam dè vậy anh tú thủ thì vô mic đi à sao vậy sao vậy mọi người chất lượng nó không tốt à nói chung là bây giờ mình mới like thử ấy thành ra là có gì à, mai mốt thì mình đó mình à, khắc phục lại nhá tại vì các bạn là buổi đầu like ở đây mọi người ơi like ở nhà thành ra nó hơi cùi mới mua được cái máy gọi là 5 triệu à, quên cái máy 8 triệu thành ra là like tạm cho anh em xem á mình tích góp gọi là tầm uh, 7 8 tháng nay rồi mới mua được một cái máy 8 triệu thì à, cam với cả mic thì đi mượn còn còn nhiều thứ thiếu sót quá thành ra là anh em thông cảm với anh em thông cảm cho mình nhá này like muộn thế em tú à em tú like like test test cái máy tí thôi mọi người chắc là like hai game thôi thành ra là thành ra là like like một xíu ấy, tầm một giờ lắm tú ngủ rồi nói chung là hai game mà đến tầm một giờ á là đẹp wow nguyên tố luân sức mạnh đoàn kết ui sức mạnh đoàn kết mình đang có, có mấy cái đồ này thì khá là ngon luôn wow nhưng mà về lết thì chắc chắn là không ngon tại vì về lết chắc chắn là mình sẽ bỏ bỏ đi mấy cái đồ này nhưng mà tầm này mình ờ, lấy cái này mình đép lên chín mình siêu nhiều tiền luôn nên lấy không nhở mình lấy đi các bạn là tầm này mình chưa muốn đập đồ lắm á. thì lấy luôn cũng được cho leona luôn đấy con zone của mình tầm này sẽ siêu nhiều siêu hợp lý chưa cho con này lên luôn không uhm, hay chứ vậy nhá vậy nhá vậy nhá không nhưng mà mình muốn zone thêm thêm ấy cơ thêm giáp cơ Sớm biết nói ra Anh vẫn chẳng thể chẳng thể chẳng thể nào ngủ được uh, Really really miss you baby Mọi người có muốn nghe nhạc đêm khuya không? Đây là cái cái gọi là cơ bản là ngày xưa thì mình cũng có một cái ao ước ấy, là được uh, gọi là livestream ở một uh, ở một ngôi nhà ấy, thì chỉ có một mình mình và mọi người để nói chuyện với nhau thôi thì như vậy thì nói chung là nó sẽ gọi là thoải mái với cả tự nhiên hơn cơ bản là bình thường ví dụ mà mình live trên công ty ấy nhiều lúc mình nói những cái nó không hay hay là nói những cái kiểu cảm xúc ấy mình nghĩ là nó không không được tự nhiên lắm thì mình uh, ngày xưa thì mình có một cái ao ước là được uh, gọi là livestream ở một căn phòng gọi là không có ai cả và chỉ có VT và mọi người cùng gọi là trò chuyện với nhau sau một ngày mệt mỏi thôi ấy thì bây giờ thì mình cũng đã gọi là <laughs> buổi đầu tiên coi như là được livestream là chính mình á thì mọi người ờ, cảm thấy thế nào <laughs> anh tú này nhà bạn gái à có đâu nam bom anh tú làm gì có bạn gái đâu lại là máy 8 triệu và máy 8 triệu mà anh Tú ơi tem nào đánh giữ máu tốt á tem nào tức là đội hình nào hả đội hình thì mình nghĩ là đấu sĩ chắc là giữ máu tốt nhất rồi đúng không đấu sĩ á đấu sĩ nha bạn ơi 80 đồng à, tức là ván này mình hack được ba đồ đấy wow Hmm. bây giờ mình sẽ lên cấp mình sẽ lên cấp mình kẹp một con Lee Sin Bang một con Lee Sin Bang vào và một con này kiếm thêm một chút xét cũng khá là hay con này chắc là bán đi không cần đâu đao sau về mình lên cấp mình đô một tí đó mọi người ơi gặp nhà này à, gặp nhà này thì mình nghĩ là né virus đi ui có cái nhà Ezreal trông sợ đấy đừng gặp nhà Ezreal nhá ok không gặp nhà Ezreal là được có Gipmy ở đó mà VT à mà nhưng cơ bản là Gipmy ngủ mọi người ạ với cả Gipmy thì à, hôm nay chỉ có Gipmy về nhà thôi còn anh Slide thì hôm nay ở công ty để gọi là mai dậy sớm đọc voi á thành ra là chỉ có mỗi Gipmy thôi mà Gipmy nói chung là mình với Gipmy cũng nói chuyện khá là nhiều thành ra là không còn ngại ngùng gì nữa còn bình thường ở trên công ty thì à, nhiều khi mình à, cũng muốn kiểu à, tâm sự với anh em hay là có những buổi gọi là ta, ấy á thì không làm được anh em ạ cơ bản là mình bị chi phối cảm xúc á kiểu ví dụ một mình mình á thì mình có thể nói chuyện kiểu gì cũng được nhờ bình thường cơ bản là có một người nào đó một người nào đó ở gần mình á thì mình sẽ không nói chuyện được anh em ạ khá là buồn em tú nhớ chè không nhớ rất nhớ luôn thật sự là rất nhớ nhưng mà đây chỉ là gọi là nhớ theo cương vị gọi là làm việc chung với nhau thôi chứ không phải là nhớ theo tình cảm gì cả tức là không phải là tình cảm à, yêu nhau nhá còn tình cảm nói chung là à, bạn bè thì vẫn có thôi tại vì cơ bản là chè là người giúp giúp tim và giúp mình khá là nhiều đấy đối với mình thì chè là một người kiểu giúp mình khá là nhiều đấy chia cho mình những cái bài học về kinh nghiệm livestream này những kinh nghiệm gọi là đánh lu năm đấy thì tối nay mọi người nếu mà ai gọi là theo dõi buổi livestream thì biết được mình à, có đòn chè một rau á thì đấy là những cái kinh nghiệm mà chè gọi là dành lại cho mình chết rồi mình lấy gì nhở Hơi là cái đai đi nhở làm cái đai làm sắp máu đi ok nói chung là trận này nói chung là đánh chè quan trọng mình nói chuyện với mọi người cũng được anh tú nghĩ sao khi trong căn phòng đó chỉ có em và anh à Hơi anh chịu á anh chịu á cái đó anh thua á là một chút say ra một chút say ra hách đồ không Hmm. mình nói chung là trận này mình lên chín được ha mình lên chín mình đánh ra xua nhá lên chín đánh ra xua được không mọi người cho con này vào uh. khi em quá thung lũng và bỗng đêm ghi bàn chân nói chung là mình cái lắp đồ đã này à đời khiến em còn nhiều điều liên lưu em mong lòng ai Ê, tí nữa mình chỉ lắp sorry với cả cốc với cả Zeke keo, Xong rồi đánh bằng con xe dao, Nghe hay ý nhở? Wow. Thôi tí nữa mình cho xe Seiza cầm đồ này, chiến luôn. Binh á, binh á. Bán bớt đã anh em ạ, bán bớt cho nó đỡ đỡ ấy á, đỡ chật đội hình đã. Ui, mạnh chưa? Vi VD mạnh chưa? Hí anh này, hello Vi Phong nhá. Không yêu là thật. Không yêu à, thật không đấy là thật mà, em tôi nói thật mà. Tiên yêu thế là sao vậy? Tiên yêu thế là sao vậy? sao giọng anh thụ vậy à vậy chắc là do mic á chứ không phải là giọng mình thụ đâu giọng mình nói khá là kiểu nhẹ nhàng với cả trầm trầm trầm lặng á nhưng mà mình đép bằng Zonia 2 ở cái lobby này khá là căng nhỉ anh em nhở cơ bản mình nghĩ là cũng là do một phần danh ở dưới ấy, thành ra là đánh dễ thôi chứ còn bình thường tầm này người ta đấm chết ngay á uhm. mình bán hai con nuri tích tiền không với cả cơ bản là mình muốn lấy thêm cái này một chút á chắc là hết một đồ nữa thì mình bỏ cái cái bọn kim long này đi nhá thì lên chín xoay bài thôi anh em ạ à thì nói chung là mình hack khá là nhiều đồ rồi bây giờ sẽ né nhà này và né nhà Ezreal à cặp nhà Ezreal thì mình sẽ không né được đúng không thành ra là mình chỉ để con này ở đây thôi để cho nó kéo ở đầu con Ezreal cái gặp nhà pháp sư rồng pháp sư à rồng pháp sư này trông thì có vẻ là mạnh nhưng mà mình nghĩ là mình ăn được đấy cơ bản là con rồng này pháp sư cầm đồ này không gọi là tín lắm không phải là đồ carry á con rồi này hack nhiều lên hack nhiều lên em ơi 50 số à Chém đi đừng chạy nữa Đừng đi vòng vòng nữa Đừng Ê con rồng này đúng kiểu dắt dắt con Zone đi dạo á Zone điên đi Hay 60 số không 60 số Ui con thờ red kéo để cho con Zone chém mà Hay nhở 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 67 số à Khá là thành công nhá Một round nữa nhá 5 tiền 3 sao âm tú à Được luôn đấy Nhưng mà phải con Nico cơ Phải con Nico thì được Anh nghĩ sao khi căn phòng đó chỉ có anh với chè Tuyệt vời Zeke không Zeke Ui sorry nữa hmm, Chơi game chỉ sorry và Zeke à Khá là hay ấy chứ Wow Mua lại con này Mua lại con này Thì nói chung là mình sẽ lên cấp và mình đánh sau nhá Sorry cho con này nốt đi Ui đội hình gọi là siêu chiến anh em ạ Một cái gì khổng lồ chắc chắn rồi này Một cái gì khổng lồ Một cái cuồng đao với cả một cái Một cái này nhá hmm. Còn cung với cả cái này thừa Tí nữa mình làm một cái Ui tí nữa mình thôi tí nữa mình làm một cái gì nhỉ một cái kháng ứng với cả một cái à, vút bẫy đi hay là thông đạo thông đạo ngon nhờ vút bẫy với cả ba ti à thôi cứ lắp đổ hết đi anh em ạ chiến đi ra sao có thể là mình lên cấp luôn nhá được chưa đêm rồi vào nghe anh tú tâm sự rồi đi ngủ cũng thoải mái phết là hợp lý không hợp lý không mấy khi mấy khi mấy khi hay là tí nữa mình chơi một hai game rồi mình ra tâm sự mọi người tầm 15 20 phút nhỉ cơ bản là hôm nay mình được ờ, <laughs> ở nơi gọi là yên tĩnh á thành ra là mình có thể nói tất cả những cái suy nghĩ mà bấy lâu nay mình đang ấp ủ từ từ nhá sau hai round nữa mình sẽ lên cấp nè nói chung là con kênh này bán đi cũng được hai round nữa mình sẽ lên cấp à quên một round nữa mình sẽ lên cấp luôn rồi mình bỏ bọn kim long đi không thật ra là mình sẽ hack đủ thêm một đồ nữa rồi mình sẽ lên cấp nhá mình hack thêm một mảnh nữa rồi mình sẽ lên cấp được chưa mình hack thêm một mảnh đồ đi và mình lên cấp thì chắc là mình nghĩ là tầm một hai round nữa thì sẽ là hack được thôi cung ba tia cũng ok kìa em tú ở đây em tú lắp ở đây em tú lắp ở đây em tú cho tôi xin đồ chuẩn sriu à đồ chuẩn sriu thì mọi người có thể lắp một cái quyền trượng nhá mình nghĩ là quyền trượng và kiếm súng chắc là hai đồ gọi là ngon nhất rồi còn đồ còn lại thì mọi người à, lắp theo tình huống đi một là blue hai là dao điện ba là ba là cái gì nhỉ ba là diệt đấy còn cuồng đao thì không ngon lắm mình khuyến khích anh em không nên lắp cuồng đao đấy vậy thôi chill em tôi vẫn win mà đúng không ok mà tính ra nãy giờ chỉ ra cho mình một con rồng Sifen với cả một con rồng yu gi à hơi ít nhở nick này hơi ít tự ra rồng đấy hơi tự ra rồng ít đấy ừ, em tú gọi là một chút thời trang nhá u uh, em tú kính dâm wow rồng đe ui con rồng này nè hợp lý nhở một chút đông một chút đông một chút đông con rồng này thì kinh quá thật hay là mình làm trận ra xua nhá chứ đánh xây ra nó hơi cơ bản đấy cơ bản là xây ra mình đánh nhiều rồi ê làm một trận xây ra à một trận ra xua đi một trận ra xùa vậy một trận ra xùa nhá một trận ra xùa nhá một trận ra xùa đi mày thì bán con này đi bán con này đi bán con này đi bán con này đi thì nó đổi đồ là đẹp một rau nữa nha anh em ơi một rau nữa nhá là một trận ra sùa đi cơ bản là đánh xe xe nó hơi cơ bản với cả mình đánh nhiều rồi anh tú top hay bot á top hay bot là sao vậy ông này có thực sự là gái không đấy à không em tú làm gì phải gái đâu nhiều khi mọi người nghe cái giọng em tú kiểu nó hơi gọi là bd một tí thôi nhưng mà không nhưng mà công nhận là mình nghe cái giọng mình nhiều lúc nó cũng ẻo ả à thật tại vì cơ bản là bây giờ giọng mỗi người thì mình nghĩ là nó cũng như thế rồi nên là cũng không biết sao nhưng mà thật ra là mình vẫn là vẫn thích con gái mà mình đâu có thích con trai đâu em tôi vẫn thích con gái mà ừ. được rồi nhá đủ đồi nhá bắt đầu ấy nè bắt đầu ấy nè bắt đầu ấy nè đồi nè đồi nè lên con này đi cứ lên tạm đi ui giàu chưa để đáp sau tự lên đi là đẹp đấy nhưng mà thật ra là mình có thể bỏ bọn này đi rồi ấy mình có thể bỏ bọn skim ke đi rồi thì mình cho con này vào luôn hợp lý chưa skim ke thì nói chung là có những con nào đây à chốc này thì cứ để lại trước này thì bỏ con này đi lắp cho con uh, skincare đi ấy mình đáng lẽ phải lắp trong con này mới đúng chứ một cái giáp máu à thôi giáp máu đi xong rồi tí nữa mình kẹp thêm mà được ok ừ, giao sau để cho nhiều tiền rồi rôn nó sướng nhá anh em ơi huyễn long gì thế em mà huyễn long uh, thần sứ nhá anh uh, anh anh anh kiên ơi em tú thích chè à? em tú có thích chè đâu cả ngày học trước lớp 12 bây giờ nghe em tú tâm sự khá là chill à wow học lớp 12 à học lớp 12 tức là bây giờ là còn 3 tuần nữa là thi đúng không thường thường là mình nghĩ là qua tháng 7 tầm gọi là mấy ngày là thi thì bây giờ chỉ còn lại là hơn 2 tuần nữa thì mình ờ, mình khuyên ờ, các bạn đang chuẩn bị thi 12 thì nên gọi là thư giãn cái đầu óc ấy thư giãn ở đây là sao tức là mỗi ngày mình nghĩ là chỉ học tầm 2 đến 3 tiếng thôi còn lại thời gian mình nghĩ là nên giải trí đi thì nó sẽ ổn định hơn tại vì bây giờ học nhiều thì nó cũng mình nghĩ là nó đau đầu á cơ bản là cũng gần đến thi rồi nếu mà ai thực sự là chăm thì trong quá trình gọi là học cả năm thì mình nghĩ là cũng cũng cũng cũng chăm rồi bây giờ chỉ gọi là một ngày học để gọi là nhớ lại thôi chứ anh em đừng quá gò bó nhá một cái cuồng đao cho con kia nữa không cuồng đao thật ra là tí nữa cho con kia rồi thành ra là mình lấy vô cực hoặc là huyết kiếm nhá huyết kiếm đi huyết kiếm nhá mọi người ơi huyết kiếm cho ra sầu nhá à ra là chưa ngủ hôm tú hôm nay ông tú test máy một tí anh tôi anh tôi cũng chưa ngủ hả anh tôi đang làm gì đây ông vd này giả bd dê gái đó nữa nữa nữa nữa mấy cái ông này mấy ông này nói thế chết em tú mình sẽ rôn 5 tiền ở đây nhá rồng đa lông hai à cứ kẹp vào đi kẹp tinh ta tinh mình nghĩ là cũng tốt cao đúng á không cần phải làm gì quá nhiều đâu bk hai này ao sinh nè à. ừ, sẽ rồi mình chưa xếp xếp ra ke các thứ rồi cho con uh, ta lông đi Zekia dạ à, ờ, con này cho con uh, ta lông nốt đi tí nữa ở đổi sau anh em ạ cái này cho bi kè đi bi kè thanh đi hmm. nói chung là huyễn long thì nó mình chỉ đánh ba huyễn long à bốn huyễn long ấy nhá thì kẹp con ra xua nữa là đủ nên chắc là bán hai con này đi em nhở có bán bớt đi không ta mình nghe đánh bốn huyễn long thôi cũng được chiu chiu chiu thua anh em ạ cơ bản là mình chưa luôn đủ á thành ra là thua thôi ê mình kẹp bạc và lấy tỷ lệ tướng đi anh em nhờ tí tô năm tiền cho nó đã cho nó chiêu ui tí win này từ từ nhá soraka và bạc à solo solo solo solo solo à đóng băng rồi làm gì đóng băng rồi làm gì ui con soraka của mình đỉnh chưa đóng băng mà nó vẫn ném vào cái tia anh em ạ bro bui vdt virus sojin được không em tú ơi á virus sojin thì mình nghĩ là đánh theo kiểu à, đánh theo kiểu pháp sư ấy thì được còn lại thì bình thường nó yếu lắm anh em ạ như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi chọn thỏ red chết trước cũng được hmm. vậy đi vậy đi về đi vậy đi rôn tiếp một tí anh em ạ ra sâu đây rồi ok bỏ con này đi này hmm. ra sâu ba tia chắc là cho con này đi ừ, bây giờ mình muốn gọi là cho năm huyễn long vào thì phải bỏ con a chốc ra đúng không hợp lý này ok bỏ a chốc ra nữa là bài mình ok rồi nhá ổn định rồi nhá mọi người ơi đánh một game hết năm tiền thử xem mà đây đây em tú đang đôn năm tiền với cả đôn mấy con linh tinh đây hai tuần nữa mình phải xa video rồi hết xem hết được xem live vì lệch cmn múi giờ à? Ủa, nhưng mà duy khánh ở đâu vậy duy khánh ở đâu vậy duy khánh qua nước ngoài à không sao duy khánh ơi lâu lâu duy khánh gọi là được ngày nghỉ hay là rảnh rỗi hay là không ngủ được thì cứ vào thăm vt nhé vt mãi chờ duy khánh cảm ơn duy khánh gọi là ủng hộ vt trong thời gian qua bó này ra này hợp lý chưa full form mà như vậy thì nếu mình kẹp thêm 5 tiền nữa thôi là được hmm, khá là hay con này nói chung là cầm uh, à, vậy đi như vậy đi là hợp lý này thì bây giờ sorry nhiều quá thì mình có thể đập bớt đi nhá sorry thì nó mình đập này xong rồi mình đập với vút rồng không vút rồng thật ra là Ui, nhưng mà sao mấy nhà ông này sắp chết hết rồi mọi người chưa kịp làm gì mà sắp chết hết rồi à hỏng hình rồi đấy chưa làm gì nghe mà chưa kịp rôn 5 tiền đấy là gì mà mấy ông này chết hết rồi sao mà em tú rôn đấy hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi mà chết cơm da sầu này mình roll một tí đã nhá ao Shin, soraka mình sợ mấy ông này chết hết quá dâu y hai dâu y hai thay được ai không thay được on à cho con này lên trên cho con da sầu cho con này full sorry em tú full sorry được chưa mình quên mất đồ đấy anh em ạ nhưng mà thôi mình nghĩ là kiểu gì cũng top một đấy đánh vui vui tí nhá tám huyễn long luôn anh à tám huyễn long mình nghĩ là kiểu gì cũng mạnh ấy nhưng mà mình đang muốn gọi là cho năm tiền vào á ui hôm nay mình live đêm mà lại đông như vậy à ảo nhờ ui hôm nay live đêm mà lại đông view như vậy à hay là từ mai mình live đêm cho mọi người coi không wow thì mọi người ơi mọi người ai đang xem mình trên like tiện cho tay tiện tay cho mình xin một like nhé hôm nay em tú mở bát cái gọi là cái ờ, không gian mới để livestream á thì em tú lại ở nhà thì nó gọi là thoải mái hơn thành ra là có thể tâm sự với mọi người nhiều hơn hiểu nhau hơn ui bướng đấy live đêm mà lại nhiều view như vậy à? hay là mai từ, từ mai em tú gọi là chơi đồ hàng ngày à quên chơi đồ ngày để đêm gọi là tỉnh táo nhở mình muốn roll 5 tiền ba sao quá để mình roll một tí xem có con gì không nhá mạnh quá rồi anh em ơi thành ra là mình top một mất rồi không làm gì được ấy chứ giờ các bài là mình fit cho ông đấy tí nữa mình roll đúng lâu ấy thành ra là mình nghĩ là thôi để tránh mất thời gian của anh em xem thì mình sẽ làm một game top 1 xong rồi uh, game sau mình có gì mình đánh tiếp nhá đánh sau đánh game sau đánh thêm một trận nữa à cái ông này định canh lúc anh tô ngủ rồi like để anh khỏi xem mà có đâu anh tô em sẽ like cả ngày luôn á anh tô từ mai em sẽ like cả ngày luôn cho anh tô coi được chưa dành lúc nào like lúc đó thật ra là bữa giờ một thời gian gọi là mình lười like thì mình có những cái lý do riêng đấy thì không biết là anh em có muốn nghe không thì nếu mà anh em muốn nghe thì mình cũng gọi là chia sẻ cho anh em có thể là hiểu mình hơn cũng có thể là biết tại sao mình lại là một người gọi là lười like hay là một người gọi là like ít nhất tim hay là một người gọi là like giờ này giờ kia nó không ổn định á thì nếu mà mọi người muốn thì hôm nay em Tú có thể nói ra tại vì cơ bản là bây giờ chỉ có kíp đang ngủ đằng sau thôi nên là mình có thể nói những cái điều mà mình muốn nói và mình không gọi là <tsk> sợ ai này sợ ai hết đấy được chưa nói chứ em tú cảm ơn anh tôi nhiều nhá cảm ơn anh tôi nhiều nha Nhà này một máu mà thôi roll nốt đi anh em ạ, roll vui vui nhá. Cơ bản là kiểu gì mình cũng top một rồi. ok. Mình đang muốn làm một con năm tiền là ba sao quá nhưng mà bây giờ không có Nico cơ, chẳng hạn trận này mình có một đến hai Nico là mình bỏ tướng ra ngay. Nhưng mà cơ bản là không có Nico rồi nó cũng khó ấy. Nên thôi chắc là end game đi anh em ạ. End game đánh game mới nhá, đánh thêm game nữa xong rồi đi ngủ đi nghỉ là đẹp. Mai đánh giải. Mai đánh giải cũng bay bay như vậy là ok. Không à không à không à không à like đến chết không anh Tú à không á không á em tú dâm đang à em tú nói đi à chỉ có một người muốn nghe gọi là lời lời tâm sự của em tú thôi à Ai, chết tịt thì anh em mà thấy hay hay cho mình xin một like nha không hay cũng cho mình xin một like nhá cơ bản thật ra là cũng trẻ hay đâu mình đánh cái danh này mà không top một thì nó cũng hơi kỳ á mặc dù là mình vừa nói chuyện với mọi người mình vừa đánh có thể là top một được ao trình thì mình nghĩ là do may mắn thôi ui cộng 258 điểm à wow một trận nữa cho nó xong nhá khá là bướng bỉnh đấy khá là bướng bỉnh đấy từ từ này mình để mình khoe với anh em một cái này đã mọi người ơi mình phải khoe này á thì đây đây là cái thành quả mình đạt được VT đâu wow top 10 được chưa top 10 đại cao thủ VT bướng chưa nói đi anh tú à chào anh tú cái rồi đi ngủ à chúc hữu thủy ngủ ngon nhá coi chừng Gitmi còn thức xong record lại đó em mà em tú à, ấy mà Gitmi à, Gitmi bình thường mà từ từ nhá thế rồi mình đang khoe cái màn hình nhưng mà cái màn hình mình chưa chỉnh à đợi đợi đợi đợi, đợi em tú xíu đợi em tú xíu đây đây đây đây đây đây chết rồi đang tính khoe top 10 đại cao thủ nhưng mà vào game mất tiêu rồi ai da chó nái vậy vào game mất rồi mọi người để game sau ấy em tú khoe nhá đen xì ừ, nói chung là cơ bản em tú chưa chỉnh chưa chỉnh đầy đủ á thành ra nó hơi hơi hơi fail một tí anh em ạ nói chung là mình đang top 10 đại cao thủ thôi 250 điểm rồi thành ra là <laughs> anh em biết ờ, cái ờ, gọi là kỹ năng của vt đến đâu rồi đấy thì ngoài kỹ năng ra mình còn đôi lúc hơi đần nữa thì đần ở đây là gì cơ bản là lên like nhiều khi mình cũng không hẳn gọi là chơi game để trai hạt đấy mình chơi game mục đích là vì lên like thì cũng muốn nói chuyện với anh em tự nhiên bây giờ lên like lên like chơi game á mặc dù là sẽ có những người chơi hay thật có những người kiểu chơi game vừa chơi hay vừa tương tác được á thì mình lại không làm được một mình không làm được hai việc cùng một lúc á một là mình chơi game hẳn hai là mình tương tác hẳn mà bây giờ đối với mình á mình chơi game cũng không gọi là pro lắm mà bây giờ lên like thì nói chung là mọi người comment nói chung là hỏi han nói chuyện với mình mà mình lại không không rep lại thì nó cũng hơi kỳ ê từ từ nhá mình làm một trận nearly cho anh em xem nhá xong rồi mình đi ngủ ở đẹp này ok hợp lý chưa tgvt gì ấy trung ơi vt hài á hello hoàng đặng nhá sao đen xì với anh à cũng lắm lý do lắm mà không thật ví dụ nhá mình không phải là đồ thừa hay gì cả nhưng mà mỗi lần mà mình lên livestream á thì nói chung là cái độ gọi là may mắn của mình so với đánh ọp nó giảm đi một một tí thôi nói chung là giảm đi một một tí gì đó thôi nhưng mà nói chung là đánh trên live thì nói chung là mình cũng không tập trung hẳn được tại vì à, đánh ọp ấy thì mình có thể suy nghĩ nhiều hướng hơn mình suy nghĩ là ờ uh, bây giờ mình sẽ nên làm cái gì trong tình huống này để cho nó gọi là tốt nhất thì kiểu mình đánh đa dạng hơn đấy, còn trên live đôi khi mình ở ờ, uh, mình cứ bị phọp một bài rồi thành ra là không xoay được không động não được cái này là mình nói thật không phải là không phải là đổi thừa là mình mình đánh gà nhưng mà mình đổi thừa là mình uh, gì gì đen hay là gì hết nếu mà trận nào đen thì mình sẽ bảo là trận đấy đen còn trận nào mình đánh gà thì mình sẽ bảo trận đấy gà được chưa cho con heo vào đi cho con heo vào nhá VT live giờ này thì ít bữa mình qua bên kia xem y vào giờ nghỉ trưa thì hút job mà ok duy khánh ơi sầu quên mà nu nu à nguyễn long gì đây nguyễn long thần sứ nữa à thành ra là thôi nhá mình nghĩ là đánh một trận là quá đủ rồi nếu mà để top 1 thì chắc là mình đánh huyễn long tiếp ấy cơ bản là huyễn long của mình có hai con heo rồi khá là ngon nhờ mình đang muốn gọi là đánh đánh đánh gọi là những cái bài gọi là cho anh em xem á thì nó sẽ ok hơn thì bây giờ đánh một bài nearly cho mọi người nhá đánh một bài nearly cho mọi người coi nhá chết rồi mình cứ tưởng là bán đi được 10 tiền cơ cứ tưởng là ngầu cơ ờ nhưng mà không anh em ạ không đủ <laughs> he he đi đần đấy vì đi đần đấy đá ra lời vào đúng không anh à có đâu hôm nay thật ra là ông tú có đi ra ngoài ở nốc chút bi á trêu chứ mình vẫn bình thường anh em ạ vẫn tỉnh táo á cơ bản là mình lại ở nhà thì thoải mái hơn anh lúc nào chả gà à? <laughs> chị ơi hỏng rồi không ra 10 tiền rồi hơi hơi hơi sida đấy trái tim sát thủ làm nóng và lối đi riêng nếu mà trái tim sát thủ thì chắc chắn là mình vào top nhưng mà mình sẽ đánh một trận nearly cho mọi người coi nhé Nearly bây giờ chưa có gọi là thượng long thì nó hơi cùi hơi cùi một tí nếu mà chỗ cuồng long thì bây giờ mình sẽ làm gì mình sẽ có hai trường hợp một là để nearly ra ngoài tích số hai là đép máu thì giữa việc đép máu và tích số mình sẽ chọn tích số nhé cơ bản là đép máu thì cho con nearly vào chưa chắc là mình sẽ đép được đấy nói chung là những cái lúc mà mình chơi cái nick phụ như vậy thì mình có thể là hướng dẫn anh em chi tiết hơn hợp lý chưa còn đôi khi đánh nick chính thì mình cần phải gọi là trách nhà các thứ ấy, thì nó sẽ hạn chế hơn đánh nick phụ thì mình có thể chỉ cho anh em những cái mẹo nhỏ nhá anh tú đang đâu thế anh tú đang ở nhà mọi người ơi anh tú mới sắm cái máy ở nhà lai tạm không phải lai tạm mà là mình uh, cơ bản là mình sắm cái máy về lâu lâu mình chơi luôn đúng rồi anh em ạ còn bình thường nói chung là mình ở công ty đến tối mới về cơ thành ra lâu lâu kiểu uh, mưa gió hay là ốm sốt ấy, thì ở nhà mình nghịch kịch một tí cũng được khá là hay mình mua cái máy gọi là 5 triệu thôi nghèo quá anh em ạ bây giờ mình lắp một cái kiếm có thể đép được không nhở thật ra là kiếm một nearly cầm một đúng không chắc là mình đép được một chết đấy hợp lý này bây giờ ra được một con thượng long nó thì đẹp hơn cơ bản là có thượng long thì mình uh, mình tí nữa mình hack tiền được khá là ngon làm một trận nearly cho mọi người xem nhé cho nó đỡ buồn anh em ạ đánh mấy bài kia nhiều rồi thì nó cũng chán từ từ nhé, có một nhà lấy trái tim hóa hình à hỏng rồi à trái tim hộ vệ mà nhờ cái này là là trái tim bang hội may quá mình tưởng có nhà đánh cùng thì nó hơi fail ok có nhà level 3 này à? nhưng mà cái đánh gì đấy đánh Ezreal à chưa ra cho mình Astro và hơi khó đấy chưa ra cho mình Astro thì hơi khó nói chung là mình sẽ tích số thôi thì mình cứ để bọn này ở ngoài đi đấy tí nữa mình sẽ dùng Astro để gọi là kiếm bọn Nearly nhá khá là ngon đấy sao nay tay nghe cô cutia dậy cô à? cutia em cô cutia em, em mới mượn đấy em mới mượn đấy à ý là anh tô xem nên không đánh hay được à có rồi anh tô em tú có nói thế đâu nhớ bữa ông trẻ off stream ông cũng bóng gió muốn nghỉ theo rồi trầm cảm các kiểu abcd tưởng bỏ stream luôn rồi cơ à thật ra là thật ra để mà nói bỏ stream thì chắc là mình không bỏ cơ bản là một phần ờ, không hẳn là gì cả nhưng mà mình cũng có một phần gọi là ngày xưa ấy, ngày xưa thì nói chung là mình cũng cũng kiểu đam mê á không hẳn là đam mê hẳn hoàn toàn nhá nhưng mà nói chung là mình có thích mình có thích gọi là làm cái nghề cái nghề à, gọi là live stream game và nói chuyện cùng mọi người nói chung là mình có thích nhá mặc dù mình là một người rất là nhút nhát và một người kiểu khi mà gặp một đám đông á thì mình khó nói chuyện vô cùng nhưng mà nói chung là mình cũng kiểu thích thích được nói chuyện với mọi người á, cơ bản là mình mình không hẳn là hài hước gì cả nhưng mà đôi khi mình cũng làm cho người khác vui á thành ra là mình mình rất là thích luôn cho đến khi gọi là có một đợt gọi là tuyển tuyển vào thành viên vào GF ấy, thì cái đấy mình đúng kiểu là phải làm mọi cách để được vào team luôn á mặc dù là vừa thích chơi game vừa gọi là thích livestream và vừa thích có sau này một cái công việc mà mình gọi là kiểu yêu thích á tại vì ngày xưa thì mình có đi học và có làm thêm các thứ á thì mình cảm giác ui mấy cái mà mình từng trải qua thật ra là mình không làm thêm nhiều nhưng mà mình cảm giác mình cảm giác không không thích lắm thì uh, mình uh, muốn theo cái nghề livestream này mặc dù là mình không có năng khiếu hay là mình chả có một cái gì cả nhưng mà thôi anh em ạ lỡ theo rồi thì bây giờ cứ cố gắng thôi mình nghĩ là làm mấy nghề này thì một phần cũng gọi là em hiểu cuộc sống nhiều với cả kiến thức nhiều với cả đọc sách nhiều với cả một phần cũng là do chăm chỉ nữa thì uh, hai cái đấy hiện tại mình chưa có cái nào cả ờ <laughs> nên thành ra cứ làm đến đâu đến đó đó mọi người ạ thì mẹ mình có từng bảo là nếu mà cảm giác không ổn quá thì con cứ về đồng nai đi ui về đồng nai đi à, về đồng nai thì đời đi về đồng nai thì em tú đời đi bài ngọc long dễ vào top không vt rất là dễ nhá mọi người bài ngọc long thì dễ vào top nhá từ từ nhá mình lấy gì đấy hỏng rồi em tú cần cung đứng ok em tú lấy một cái cuồng đao nearly trước anh em ạ hai mươi tiền tầm này mình nghĩ là ổn nhưng mà đừng đánh chung nhá họ chỉ bắt đép thôi anh em ạ chắc là không đánh chung đâu tính ra là mới có hai con nearly và ba con là ba con mấy hai con là năm con tướng một tiền thì có 27 con thành ra là còn rất là nhiều nói chung là để mà đánh nearly thì một người lắp cuồng đao huyết kiếm với cả một đồ đam nữa cũng được hoặc là lấy kháng hiệu ứng còn nếu mà ví dụ anh em có chiến lợi phẩm hoặc là có cái gì nhỉ có chiến lợi phẩm hoặc là có cái ờ, phước lành ấy thì không cần ờ, gọi là huyết kiếm cũng được mình cứ lắp một cái cuồng đao nhá cảm giác là gặp nhà nào mạnh thì mình sẽ lắp đồ còn không thì thôi nhà này yếu đấy ok mạnh rồi này nhà này ờ, nhà này cũng mạnh này nói chung là tầm này mình nghĩ là lắp đồ được rồi nhưng mà cứ để vào trận cho nó chuyên nghiệp đấy anh em ơi cho nó chắc cốp được chưa đồng nai ở khúc nào em tú ở biên hòa nhá mặc thêm áo hồng đeo kính hồng là 10 điểm mà em tú làm gì có mấy cái đấy đâu em tú tâm sự nghe đồng cảm quá đồng cảm ở chỗ nào đấy nam đê nói chung là stream trải lòng thì sẽ ổn hơn là giữ khó khăn cho riêng mình thôi á hợp lý luôn đấy với cả em nghĩ là cái nghề stream này á thì à, cần gọi là nhiều kiến thức á em tú nghĩ là phải cần đọc sách nhiều nữa cơ bản một phần ờ, nhiều người có cái năng khiếu hài hước thì mình không nói nhá còn những người gọi là để gọi là xác định theo đuổi và đam mê ấy thì mình nghĩ là phải kiểu ờ, cần nhiều kiến thức ấy như kiểu là ví dụ mà tự nhiên có một ờ, viewer nào đó nói chuyện nói chuyện với mình ấy thì hỏi về cái này cái kia tự nhiên ở uh, uh, ví dụ một uh, một uh, một viewer nào đó hỏi vấn đề a đi ờ thì vấn đề a nói thế này thế kia xong ui ông streamer đấy thì chưa bao giờ từng trải vào con mấy cái đấy không phải ông ông streamer sẽ bảo ơ là sao nhở cái này tức là sao nhở đấy hình ảnh VT đâu đó trong đấy đấy mọi người ạ cơ bản là VT nói chung là ở trong Nam thì cũng khá ra ra ngoài à, ra ngoài xã hội cũng khá là ít đấy trước khi gọi là thi xong lớp 12 ấy, thì mình uh, ít đi chơi lắm mình chỉ chơi loanh quanh ở xóm thôi thì nói chung là mình không có biết gì nhiều cả cho đến khi gọi là xong 12 thì mình có đi làm thêm ấy thì còn gọi là hiểu được một chút gọi là ở ngoài xã hội nó như thế nào nên là cũng đỡ hơn hẳn anh em ạ còn ngày xưa kiểu mình đần lắm hỏi cái gì hay là hay là cái gì mình cũng không biết á top một hai lít là nick này mà top một hai lít là anh huy đỉnh vậy Đình Mãnh Huy Biên Hòa bảo sao em Tú cười tủm tỉm mà em Tú ở Biên Hòa đây, em Tú ở ở khối Nai ba đây. Chơi Lily vui lắm em Tú ạ, à, à Lily thì nói chung là mình cũng thấy rồi á, khá là hay. Chắc là mình thua chứ đúng không? Nếu mà đẹp hơn thì mua GNA này nhưng mà cơ bản là mình đang tích tiền á nên là không mua đấy anh em ơi. Bùm, 64 máu mà khá là hợp lý đấy. Bằng cái lu 5 bình thường mình đánh trên đây hack đấu vậy em tú có khiếu hài hước không vậy à mình không nhận là mình có khiếu hài hước nhá nhưng mà ngày xưa thì mình lúc mà đi học ấy thì cũng có gọi là một chút tạo tiếng cười cho người khác đấy uhm, chắc là mua mua lại mấy con hóa hình trước này cho con này vào đép đã chắc là vẫn đép được quái chứ đúng không thua quái thì bịp quá cơ bản là có đấu sĩ thì mình nghĩ là kiểu gì cũng đép thôi có nhà nào bắt cùng chúng ta có nhà này ba con à căng vậy căng vậy nhưng mà chắc là người ta đánh virus nhở nhà này ba con nữa à? không biết là nên slow roll hay là hyper roll luôn mọi người nhỉ theo mọi người thì nên nên là slow roll hay là hyper roll bàn tay nè bàn tay hai kiếm hoặc là diệt không ui từ từ nhá tống thua đấy không từ từ nhá đắp cho chắc cốp anh em ạ đây tống thua đấy đừng không ra một con Yali luôn à khó nhỉ khó nhỉ mình sẽ để như vậy để tích thêm số nhá thì nói chung là mình đã xác định đánh nearly rồi nên chắc là mình không xoay gì đâu thì mình chỉ đánh nearly thôi thật ra là cho virus <laughs> cho đồ vào cũng chả đép được đần thế thua quái luôn nói chung là viewer vào xem stream mà thấy streamer có khó khăn này nọ buổi stream không còn vui vẻ nữa thì người ta theo dõi lâu rồi thì họ cũng sẵn sàng chia sẻ thôi à hợp lý ấy nhở hiểu mùi gái như thế nào à anh à là sao cơ là sao cơ sao lại mùi gái như thế nào chết dở đấy hay quá à vd à mãn nhãn là từ từ từ từ bình tĩnh mọi người ơi đần à từ từ anh huy à anh huy đần à vậy thì em tú phải xin cái kèo top một trận này cái hú này ba giữa lòng hà nội đây ác vậy nguyễn lâm ác vậy nguyễn lâm nguyễn lâm đang hà nội à à tính là nguyễn lâm ra hà nội làm rồi mà nhờ quên mất ui nhà này ff luôn à diễn viên à vd không cần á túi đồ urf và hai băng trộm mà đánh ly lấy túi đồ urf đần á hay lấy hai băng trộm đi nhà mọi người nhờ còn không thì mình xoay bài bây giờ xoay bài đánh xây ra thôi cơ bản là mình muốn đánh một trận yearly quá nên chắc là lấy uh, hai cái găng đạo tặc đi mình sẽ đô là năm mới nhá hóa hình ở đây không có con nào này silat nên cảm giác nearly của mình ra ít quá anh em ạ đây rồi nearly hai này ba số rồi đúng không đánh nearly nhá phải đánh nearly á cho vào đẹp một hồi đó mình nghĩ là đẹp đẹp một hồi đó. mua mấy con nearly này ngoài là ok bàn tay đấu sĩ ok hợp lý chưa con này để có nói chung con hóa hình để ngoài thì nó thay vào sau cho con này à, bốc đồ đi cho con uh, này trước đi tí nữa mình đổi sau nhá hợp lý đấy nói chung là lên cấp thì mình sẽ kẹp thêm bọn hóa hình tí nữa mình sẽ thay phong hóa hình sau nhá cơ bản là tầm này mình để thượng long hách tiền luôn á thì mình đang để bốn đấu sĩ thôi còn nếu mà phong chuẩn thì là phải đánh phun hóa hình nhá hello anh gia, hello quốc khánh nhá trận này mình phải top một đấy để lấy cái kèo của anh huy cái anh huy dám bảo em tú đần nè à. chơi đích này mà không được top một top hai thì giải sắp tới không làm được đầu tàu rồi à ok nhá được luôn phải top 1 top 2 đấy nhưng mà thật ra là mình đánh cái bài nearly mới ấy, với cả lần đầu mình đánh không biết là có thuần không biết là có lo được không nên là anh em thông cảm nhé còn nếu mà để đánh bình thường thì chắc chắn là top 1 luôn trừ khi gọi là lên rank cao hơn một chút thì nó hơi khó thôi còn rank rank đồng đánh bạc mình nghĩ là top 1 thì quá là easy rồi thì nói chung là nếu mà đánh rank thấp thì mình cứ eco mình đép lên 9 thôi là được nhưng mà thôi muốn đánh một trận nearly cho anh em xem quá với cả mình test luôn có gì mai vào rank mình thực hành luôn là đẹp mình cứ roll một tí ở đây đi cảm giác Romaniali này không vào tay lắm anh em nhở Đào hai này cứ lên tạm đi nhá Hóa hình Đây rồi Khá là nhiều rồi đấy uhm, Ra sau có thể là mình ôn in luôn nhá Hay là trận này mình đánh thử theo form gọi là Đấu sĩ cái này không Không nhưng mà mình nghĩ là tí nữa vẫn, vẫn phải xoay thôi Tại vì đánh đấu sĩ cái này nó hơi cùi Hóa hình thì nói chung là tí nữa kẹp con Neko kẹp con Neko với cả con gần na xong rồi tí nữa kẹp thêm một con ngọc long nữa là đẹp <coughs> là có ba ngọc long tanh một con Neko thì bán tạm hai con này cũng được thua đau này à, hơi đau đấy cơ bản này này có thăng hoa anh em ạ thôi chịu nhá đau sau có thể là mình oni luôn á tầm này mà không nearly bay thì hơi dở đau sau oni nữa mọi người ơi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi cố lên gớp chè ngồi nét là anh em tú ngồi nhà nhá làm sao để được đẹp trai như anh thế anh chè ui nãy mà lấy xẻng là bú rồi nhưng mà ai mà biết trước được nó mọi người mình muốn lấy một cái diệt hơn á cái diệt về lấy có đam hơn lấy hai kiếm thì nó hơi gì gì á lấy xẻng cũng được ấy chứ nhưng mà lấy xẻng thì tí nó biến được gì biến được uh, vệ sĩ à quên biến được hộ pháp biến được uh, biến được ngọc long ngọc long biến được không nhở hình như là không à đâu hình như là mình nhớ là biến được ngọc long thì phải biến từ cái xẻng mấy cả cái gì ta hay là không nhở hình như là ngọc long là không Swain nữa à chắc là thôi nhá Roll nốt đi anh em ơi Roll 3 sao tầm này đi Còn lên cấp Ui con rồng này phải bắt nhá Thành ra là bọn này bỏ đi cũng được Bỏ tam gen đi Skagner con này là không cần lắm Thì cần mi que que que que que que que que Ủ khó phết đấy chứ đùa đâu Nearly roll khó phết hay là do nick này roll không ra nhở Hay là do người ta bắt cùng vậy Nhưng mà tí nữa mình sẽ chặt con rồng này vào nhá Chặt con uh, Galio chứ không phải là con rồng. ba con nữa anh em ạ à, hơi khó đấy VD ọp đi ọp đi buồn ngủ quá rồi á làm tú buồn ngủ hay là duy khánh buồn ngủ đấy sao donate bên youtube dễ mà donate bằng sao bên này rắc rối quá vậy em tú à nói chung là donate bằng ờ, thẻ visa các thứ đúng không nói chung là em tú cũng không rảnh á mà mọi người thật ra là xem lâu lâu ờ, kiểu cho tôi em tú kèo á là em tú vui rồi còn là nếu mà ví dụ mọi người có sao free ấy, thì mọi người có thể tặng em tú ủng hộ em tú nhá sao free thì lâu lâu mọi người cũng có đấy thì mọi người có thể bấm chấm than gọi là chấm than gì nhở chấm than uh, à, 75 chẳng hạn mình thấy người ta hay làm như vậy á ừ, nearly hơi khó đấy nhá từ từ nhá nearly em tú đâu tầm này chỉ có nearly à, hơi đần đấy nhưng phải mạnh tay rồi đấy phải mạnh tay rồi đấy Nearly 3 Ok Tạm đi tạm tạm như vậy trước đi tạm tạm xương xương như vậy trước đi Xong rồi ra sau mình sẽ xoay bài sau À xoay thay form sau Đẹp chưa Đẹp chưa Đấy 75 sao này Cảm ơn Trần Trung Kiên nhiều Hợp lý Yêu nhiều Kiểu lâu lâu mình cũng có sao free á Thì mình à, thích ai mình tặng thôi Với cả cơ bản là mình tiện tay Hay là đang coi stream ai ấy, Thì à, mọi người có xin á Không phải xin Ở à, đấy không phải là xin thỏi nữa Mà ý là kiểu có sao free mà mà tặng được Thì mình tặng thôi cơ bản nó cũng chỉ là một món quà free thôi mà tiếp thêm được động lực cho streamer khá là nhiều đấy hi hi ui kmm nhân ảo hay nhở bây giờ mình sẽ thay form vào nhá máy này ở đâu vậy em tú ở nhà em tú mọi người ơi mình sẽ thay form vào thì bỏ này ra cho con này vào cho con này vào cho con này vào đấy nhưng mà tí nữa mình cho con uh, gì nhở mình cho con gì ra mình cho con uh, neko với cả thêm một con ngọc long nó là đẹp hơn đúng không đấy cái form nó sẽ là như vậy anh em sẽ đánh bốn hóa hình và sáu ngọc long ở level 7 nếu mà ra được nico đấy form nó chỉ như vậy thôi anh em nước mắt phải cả cung mà mình có thể đánh bằng con kia phụ đam không nhở con Xiaoni này này nói chung là một cái gì nhở một cái à, một cái à, gì ta một cái từ từ nhá mình cứ bị liễu nhở một cái dây chuyền này tí nữa cho con Neko cũng được thì đồ này mình nghĩ là cho con Swain phụ đam với cả con Dui này thì tí nữa mình nghĩ là cho, cho đồ khác đi còn dây chuyền thì chắc là cho tanh nhá đấy tạm tạm như vậy đã hợp lý chưa cảm ơn uh, Nguyễn Thành đã tặng mình 30 sao nhá cảm ơn bạn nhiều nha sao 10 tỷ à ác vậy anh tô Cam lờ rồi anh ơi. Ok ok ok ok em tú chỉnh lại rồi đấy, em tú chỉnh lại rồi đấy. Thì cảm ơn mọi người nhiều nhé. Cảm ơn mọi người đã chấm chấm than 75 nha. Mặc dù là mọi người có hay không có thì mình vẫn cảm ơn mọi người nhiều nhé. Thank you anh em nhiều. Cam Sabita. Uhm. Đấy, nói chung là bài form sẽ là mọi người sẽ thay con uh, Neko bằng con uh, Neko bằng con uh, Elite xong rồi lên 7 mọi người kẹp thêm cho mình một con gọi là uh, Ngọc Long nữa thì form nó sẽ là như vậy tạm. Ui, nãy mình lấy đồ full đam là mình ờ, không cần chiến lợi phẩm rồi tấn công điểm yếu không hay là chiến lợi phẩm nhỉ mình nghĩ là chiến lợi phẩm hồi phục nó carry nó tín hơn đấy à, ok lên cấp thì bây giờ kẹp được con gì nhỉ mọi người nhỉ hay là rôn cố một tí không rôn cố một tí xem nó có gì hay ho không thì mình sẽ kẹp cảm giác không có gì hay ho thì thôi nhá ngọc long này hmm, elite hai thôi kẹp elite hai tạm cũng được vậy thì bây giờ mình sẽ kẹp cái gì vào đây ám long không có nhở đầu sĩ này chắc là bỏ đi này con này chắc là bỏ luôn bỏ này luôn thì nói chung là mình sẽ kẹp một con này vào tạm đi con này vào tạm lấy thêm một chút tốc độ đánh cũng khá là ok hợp lý chưa cảm ơn uh, lê xuân thành nhá cảm ơn anh nhá xem anh leo rank dễ quá cơ bản là anh tú đang đánh nick phụ mà he he vừa chấm 75 sao mà không có sao kia quá sao có mình rồi he he không sao không sao không sao sao lại sao có mình vậy có gì đâu nếu mà có thì à, em tú à, gọi là cảm ơn còn không có thì em tú vẫn cảm ơn mọi người mà quan trọng là mọi người nhiệt tình mọi người à, mọi người mọi người tốt với em tú làm tú vui rồi bây giờ mình cần một con neko nhá mọi người ơi ui con Nearly này có chiến lợi phẩm ấy chứ không có chiến lợi phẩm mà chết rồi đấy nhưng mà biết là carry được không cố lên hay ui chiến lợi phẩm deep chưa không có chiến lợi phẩm mà đi rồi đấy cứ cháy cháy một tí đã nhá chắc là mình eco lên 8 rồi nhá eco lên 8 ngồi roll tiếp anh em ạ bài này đẹp nhất là tí nữa lên được con đồng à, rồng vàng á à quên đồng đỏ ấy, thì xoay luôn là có 6 á hình là đẹp nhất nhưng mà con đồng đấy thì hơi khó kiếm tận cùng của quê cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu mình muốn lắp một cái dây chuyền quá nhưng mà bây giờ lắp con xe du này thì không ngon ừ, nhà này kinh đấy nhà này có con heo hecori mà nó cc được anh em ạ chết rồi đóng thua nhà này lắm thôi mình lắp đồ nhá nhiều khi thua mệt lắm thì nó lắp cái quyền năng nữa đẹp người ta ấy diệt đấy cao tơ bọn hóa hình của mình quá nhưng mà sờ quên một là sờ quên một thì mình lo được ok tưởng sờ quên hai cơ sờ quên một thì thoải mái sờ quên hai là mình thua thật đấy chứ người ta có cái diệt á cào cào bài Niali này mình thấy chơi cũng leo rank cũng khá là tốt nhá thành ra là anh em có thể gọi là cân nhắc nếu mà leo rank thì nói chung là hiện tại là đang có những bài gọi là slow roll như là bài Niali bài Set bài Estil và cả bài Lilia nhá đấy những cái bài mình liệt chê chơi đều được anh em ạ sao anh chăm like vậy à anh tú phải chăm like á em tú nay bao nhiêu tuổi rồi á em tú sinh năm 99 á mọi người hết game này em tú ọp hả chắc là hết game em tú ọp thôi xong rồi mai em tú like tiếp nhá cơ bản là chiều mai 2 giờ là đánh từ từ mình lấy đồ đó mọi người ạ mình lấy đồ ờ, chết rồi mất ra xua rồi thôi không sao anh em ạ mình sẽ lấy một cái đai máu đi mình lấy một cái đai máu nhá tí làm đồ thủ đó anh em ạ một cái quỷ thư hoặc là một cái giáp máu đi nói chung là mai 2 giờ thì team mình đánh với team db mà team db là một team khá là mạnh ở mùa trước còn mùa này thì mình chưa biết nhá nên chắc là mình cũng nghỉ ngơi anh em ạ tại vì bây giờ thực sự là mình à, cũng chưa hẳn là buồn ngủ hay là mình chưa có mệt gì cả nếu mà live tiếp thì cũng được thôi nhưng mà bây giờ vì buổi live mà ngày mai ảnh hưởng đến cái à, cái thành tích của team thì mình không muốn lắm còn nếu mà ví dụ mà mai mình được nghỉ thì mình live cho anh em coi coi cả đêm cũng được thật cơ bản là mình live ở nhà nó thoải mái hơn bình thường live trên công ty thì nó cũng hơi nhiều gọi là hơi nhiều gọi là cái nó không được thoải mái lắm bi ke à kẹp bi ke bảo mọi người kẹp bi ke cũng khá là ngay á ám long này Chấm Mike bảo tạm nhá Nhà kia lấy con ra xua luôn à Thật ra là không phải nhà này nhà này lấy đúng không Quả đấy mình lấy được ra xua thì là đẹp nhất cơ bản là ra xua cầm dép nữa tí nữa mình cho nó cầm quyền năng cũng được thêm một game nữa đi à dù bị làm sao thì vẫn ủng hộ vd à cảm ơn duy khánh nhiều nhá hello tuấn sang nhá đồ của lilia là gì vậy em tú á đồ của lilia thì mọi người có thể bui full đam nhá nếu mà có chiến lợi phẩm còn không thì anh em bui một cái đồ hồi phục của nó chẳng hạn như là một cái kiếm súng một cái clip phép một cái vô cực đấy hoặc là một quyền trượng thì nói chung là loanh quanh mấy đồ phép thôi nhưng mà mình nghĩ là phải cần một đồ hồi phục nhá còn nếu mà ví dụ anh em có chiến lợi phẩm hoặc là có phước lành thì không cần đồ hồi phục nếu mà lai thêm một game nữa thì mình sợ muộn á cơ bản là lai thêm một game nữa thì nó đến 2 giờ mất nói chung là xong game đi rồi mình tính tiếp nhá tại vì mai là 2 giờ chiều mới đánh tim cơ thành ra là cũng thoải mái nhưng mà cứ để để hết game mà xem sao nhá mình không hứa trước đâu mất không tí nữa mình sủi cho mọi người là bảo ui ông này mõm các thứ các thứ á nhưng mà cam thường và em tú đỉnh không mọi người cam thường và em tú đỉnh không có cách thức thi đấu ở bếp nào không em tú hay em tú giải thích thể lệ thể loại thi đấu đi á nói chung là em tú sẽ giải thích sơ qua nhá thì bình thường đánh đơn thì sẽ là mạng ai người đấy lo nhưng mà đây là đánh tim thành ra là đánh tim là sao tức là mỗi team 4 người thì điểm số sẽ tính như là đánh đơn thôi thì từ top 8 lên top 1 là 1 2 3 4 điểm còn top còn top 4 top 3 à, top 2 top 1 là 6 7 8 và 10 thì nói chung là sau 3 game thì đội nào có số điểm cao hơn thì đội đấy sẽ được cộng ờ, cộng 3 điểm, còn đội nào thua thì sẽ được cộng 1 điểm và tính hệ số phụ top 1 top 8 để lỡ trường hợp gọi là bằng điểm nhau á thì ờ, sẽ tính luôn như thế. Thì đội nào cao điểm hơn thì sẽ vào vòng trong tiếp, còn đội nào thấp hơn thì bị loại đấy. Nó chỉ đơn giản như thế thôi nhá. Em Tú bây giờ cần đồ tủ thêm cho con này. Cái cốc mình thấy không ngon thành ra là mình đổi nhá giáp gai và cái này à, khá là hay nhưng mà hai dây chuyền thì mình không cần lắm nhưng mà giáp gai thì ngon đấy anh em ạ thành ra là mình có thể lấy luôn ừ, giáp gai cho con này một cái tim băng không một cái tim băng không được dây chuyền không được vậy đi ok ra sau mình lên cấp mình rôn kiếm con à, neko nhá để cho sáu ngọc long vào anh em ạ sau mình có lì lì lên chín được thì mình kiếm thêm một con uh, mình lì lì lên chín được thì mình kiếm thêm một con uh, Sivana nữa là đủ form là coi như là sáu hóa hình đấy thì form nó chỉ như thế thôi còn bình thường đánh ở bảy tám thì mọi người đánh form như em tú đang đép thôi nhá thì con Neko thay một con hóa hình với cả thêm một con uh, Ngọc Long mà nữa là được còn lên uh, lên 8 thì mình nghĩ là kèm một con năm tiền đấy form hóa hình nó sẽ là như thế mình đôi một tí nhé mọi người ơi kim long mà không ngon lắm rồng này deco này đấy nói chung là bình thường sẽ là như vậy với cả thêm một con kia nữa rồng này à, khá là tín đấy chiến binh rồng bảy ngọc long tức là mình đang thừa một con ngọc long mình có thể bỏ được con nào ra không thừa con ngọc long thì mình có thể bỏ hai con này ra tức là kẹp con ra xua là đẹp nhất nhưng mà cơ bản là nãy mình bỏ rồi kẹp được con ra xua đẹp nhất nhưng mà nãy mình không nhặt được anh em ạ nói chung là form nó như vậy thôi nè càng thường em tú khá là nghiện là xong game tâm sự 10 đến 15 phút đi anh à được ấy chứ được ấy chứ mấy nay đang tập thức khuya để cuối tháng sang nước ngoài không bị lệch múi giờ chứ vài năm trước anh ruột của tôi sang bị trái múi giờ ui còn có vụ tập nữa hả ừ, nói chung là mình nghĩ là qua một thời gian chắc phải ổn định thôi còn mới qua thì mình nghĩ là cũng chưa quen á thành ra chắc là cũng hơi mệt mỏi một xíu nhưng mà cố gắng nhé bạn ơi cố gắng nha cố gắng nha sau này à, qua đấy gọi là thành công ấy thì à, đừng quên năm tú nhé sau này sẽ giới thiệu ui ngày xưa tôi ở bên Việt Nam tôi coi ông à, streamer VT các thứ các thứ đấy đấy VT nổi ngay VT bú phim đấy hay là mình đôn thêm con kia phụ đam nhỉ anh em nhỉ đôn thêm con này phụ đam không chiến binh đồng thật ra là cũng được còn không thì mình kẹp con bạc vào không mọi người nhở cảm giác kẹp con bạc vào ngon hơn không kẹp con bạc vào hoặc là mình kiếm một con chiến binh rồng khác đó là con gì nhở ra xua thì là đẹp nhất còn không mình kẹp bạc vào lấy cc nhá chắc là mình kẹp bạc ấy cơ bản là ba chiến binh rồng thì con sườn của mình đang hai ấy nếu mà sườn ba thì mình sẽ kẹp chiến binh rồng sau được chưa hợp lý chưa em tú chiều bị tôi chôn giờ cay méo xem đọc comment là không hề không hề luôn á không nói chung là chôn thì mọi người chôn em tú thì em tú bình thường em tú trẻ có kiểu cay cú là gì cả nhưng mà đôi khi em tú đọc bị mít comment thôi giải hay giao lưu á á vd á giải lắm mọi người ơi chứ còn bình thường cho dù là kiểu mọi người có trêu gì hay là gì quá em tú cũng rất là bình thường nhá em tú không có bị kiểu nóng nóng nảy quá trừ khi kiểu ví dụ mà trêu liên quan gì đó nó nó hơi gọi là ví dụ mà em tú bảo là ờ uh, thì uh, vt không thích như thế các thứ các thứ rồi ấy mà người nào vẫn cố kiểu tiếp tục như thế thì mình mới không thích thôi còn cơ bản là bình thường cho dù là là là đánh game hay là gì hết mình ít khi chửi nhau hay là gì lắm nhưng mà một khi mình đã không thích rồi thì mình không thích hẳn luôn đấy đấy là con người ấm tú anh em ạ rô một tí đây kiếm thêm cái gì đó gọi là mạnh mạnh khởi hơn không đây từ từ nhá mình kiếm con elite ba được cái chứ hay á à nguyên con này ba được cái chứ hmm. kiếm con này ba vậy để bọn chiến binh đồng lại bỏ con này đi thôi mình nghĩ là đánh một trận chiến binh rồng nhá kẹp 5 tiền vào thì nó hơi gì gì á thì nếu con lisin à quên con lisin không ngon lắm nói chung là bây giờ chỉ có con da xua chiến binh rồng thay là ngon nhất thôi thì đẹp nhất là ra là con da xua còn không thì mình cứ ờ, đánh tạm tạm như vậy hay là mình lên cấp nhờ mọi người nhờ mình đang muốn luôn con này ba hơn luôn á để xem con sử quên ba con nearly ba nó có carry được không nghe VD nói làm tôi tí khóc à nữa bạc bỏ AC à hợp lý luôn đấy tâm hành ạ à, nhưng mà em tú lỡ bán mất rồi sorry mọi người đi ngủ nha VT like vui vẻ chúc chúc khang fan uh, à, ngủ ngon nhé bây giờ lấy đồ gì không lấy đồ cho con Neko không hay lấy máy chiếu mình nghĩ là lấy máy chiếu ui quên mất là có con Soraka ngon anh em ạ lỗi mình lỗi mình lỗi mình có con Soraka ngon quá em tú cũng thấy anh em ạ thôi lỡ ở lấy máy chiếu nhá check xem huyễn long gì đấy em tú à huyễn long thần sứ nhá thần sứ qua bên kia này giờ án Việt Nam đi bán hành server nè à, được không vậy được không vậy được không vậy ổn không vậy chắc là mình lên cấp đi hay là mình bỏ nói chung là như vậy cũng được cơ bản là chiến binh đồng mình nghĩ là khi nào mà cần uh, gần ba sao thì thay vào cũng được thôi bỏ lấy con bạc ấy tí nữa tỷ lệ rồi nó dễ anh em ạ chứ nói chung là bình thường bài này đếm mà để xếp chuẩn thì mình nghĩ là xếp như vậy nè khá là chuẩn chiếu đi chiếu nhá ui thật ra là có mỗi mỗi nhà này mình gặp thôi à nhưng mà mình không để ý á, cơ bản là mình đang ờ, đang không không gọi là tập trung chơi hạt lắm. Nhìn VT dễ thương vãi à, lát chảy lòng lát chảy lòng mai còn ganh tim anh Tú ơi à, được nhé Văn Đắc ơi. Thì mọi người ai đang xem ở trên like cho mình xin một like lên 200 like nha. Ui, like đêm được mọi người ủng hộ nhiều ấy nhở. Chắc là hôm nào em rảnh rảnh với cả hôm nào nghỉ cuối tuần đấy mình ờ, làm một hôm gọi là tâm sự đêm khuya ha một hôm gọi là kiểu chơi đêm đêm một tí á kiểu hôm nào thứ bảy chủ nhật đi cơ bản là thứ bảy chủ nhật thì mọi người cũng kiểu không đi làm với cả mọi người không đi học á thì mình cũng thuận lợi và mọi người cũng thuận lợi hơn đúng không để có gì thứ bảy chủ nhật mình làm một uh, một hôm live nó muộn muộn tâm sự cùng mọi người nhé được chưa được chưa cho cái này ăn vút vẫy đi nhở bây giờ mình chiếu cho mọi người cặp này này à cặp này này thì mình nghĩ là chiếu ra xua nhá kể cả con ra con ra xua người ta có đảo bên đây thì mình vẫn chiếu ra xua nhá mà thật ra là chiếu ra xua con ra xua ra chiếu cũng nhanh nhá mình cảm giác không ăn thua lắm chẳng qua là bớt được phần nào thì bớt thôi <clears throat> bớt được phần nào thì bớt thôi nhá nhưng mà mình quên mất là xếp một con lên để cho con uh, à, ly xin nó đá đấy anh em ạ lỗi mình á nhưng mà chiếu được cả con ly xin nhá hợp lý này cắn chết được ra xua là win nhưng mà là kia ông đánh sự quên à biết thế nãy giờ mình không roll anh em ạ mình không để ý á ui con ra xua điên quá anh em ơi ra xua khủng quá không ăn được ui nhưng mà con da xua bên kia hồi phục kinh nhờ anh em nhờ để ý không nó hồi phục một lần một đống máu á wow may là con da xua đấy không phải là đồ gọi là mắc binh quá đấy hóa hình toàn máu sờ quên có đam đâu chiến binh đồng làm gì à nhưng mà ví dụ mà lên ba sao thì mình kẹp chiến binh đồng cũng ok mà cơ bản là nó cũng có gọi là hai 20 sức mạnh phép thuật đấy thì nói chung là ít nhiều thì nó cũng có đam á nhưng mà ví dụ lên ba sao mình mới kẹp cơ còn không thì thôi anh em ạ bây giờ đang trong gọi là thời gian nghỉ ngơi ấy, thì mình có thể cho mấy con này vào để gọi là tăng thêm sức mạnh ui hỏng rồi mình có thể cho ra mình quên mất á mình mua mấy con này vào nè do mình đang uh, hơi tương tác một xíu nên là không kịp anh em ạ chơi game đau đầu giờ xem bt thấy nhẹ đầu hẳn nè hay hay hay làm luôn cái là sâu thức đêm của em tú luôn anh à ít bữa group người ủng hộ lên tầm 30 người là mình ven các kiểu cho vui à ui đỉnh vậy đỉnh vậy nghe hợp lý đấy hai hai hai từ từ nhá em tú uh, đao sau đi nhờ mọi người đao sau đi sorry à thôi chấp con trên nhá đao sau đó mọi người ơi đao sau em tú lên cấp nhá oh, really really miss you baby hai máy chiếu à để con xe bên này nè bết góc con uh, ờ, bết góc con uh, sona lại anh em ạ cho con sona đỡ cc nhá bài này mạnh thế anh tú à thật ra là bài này cũng là mạnh nhưng mà mình nghĩ là chơi tùy lúc nhá anh em đừng có gọi là lạm dụng quá chẳng hạn như ví dụ anh em có lõi hóa hình hoặc là anh em ra được nearly sớm thì anh em chơi thôi mới cả có đồ nhá nói chung là mình nghĩ là bài này đánh vào top 3, top 4 thì ok còn để mà đánh top 1 thì mình nghĩ là cần nhiều yếu tố lắm còn do đây là một cái ranh gọi là không cao lắm thành ra là mình đánh dễ thôi còn ví dụ mà anh em đánh cái ranh gọi là tầm à, kim cương cao thủ trở lên thì ai cũng biết chơi ấy, thì mình nghĩ là bài này không phải là một bài dễ chơi đâu nhá thì nói chung là phải cần điều kiện tại vì cơ bản là nãy mình roll khá là đen đấy nhưng mà do lobby ở dưới đây thì người ta không đấm hiền đấy đấm mất xa thành ra là mình giữ máu được chứ còn bình thường thiên danh cao là người ta đấm mình chết luôn rồi nên là mình khuyên khuyên khuyến cáo anh em mà nên chơi gọi là trong trong một cái gọi là phạm trù thôi lại là kẹp 5 tiền à ừ, Soraka này hai con bạc à tận cùng của cuối cơn đau bình thường 5 tiền mà anh em không biết kẹp gì ấy anh em cứ kẹp cho mình con dâu hoặc là con bạc nhá nhưng mà anh em nên là ưu tiên con bạc trước trong mọi đội hình cơ bản là con bạc nó búp mana được còn con dâu thì lâu lâu kiểu nó cover ấy, khá là hay nên thành ra là hai con đấy nếu mà ví dụ anh em không biết kẹp gì ấy thì mình ờ, khuyên cáo anh em nên kẹp hai con đấy nhá ý là nên kẹp hai con đấy nếu mà không biết kẹp gì Thay vì phí 45k vào ly trà sữa ta chọn đã chọn đăng ký người ủng hộ vì nàng đó VT à. Hợp lý nhờ, cảm ơn Di Khánh nhiều nhá. Hello VT, hello Nguyễn Phú nhá, hợp lý thế Ai mà cũng kiểu nhị một ly trà sữa để cho VT thôi, nói như vậy kiểu nó hơi vòi quá thôi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Mất công em Tú lại vòi mọi người, hỏng đấy, hỏng đấy. Mất công lại bám Tú vòi, em Tú không được, không được, không được, không vòi nhá. mình nghĩ là chiếu con bạc á chiếu con bạc ngon hơn anh em ạ ui nhà này hay phết tỉnh phết á khá là tỉnh mà người ta đổi nhanh ấy chứ không phải chậm đâu Nghe người nghiện nói chuyện yêu đời lạc quan hẳn anh tú ơi à, nữa nữa nữa nữa nghiện nữa nghiện nữa nghiện nhưng mà là nghiện anh em á từ từ nhá con da xua này hơi bị khùng ấy tí nữa mình phải xoay một cái gì đó để ăn con da xua này cái ui kinh thế con ra xua điên quá anh em ạ chịu rồi mình nghĩ là néo con ra xua ra đi cơ bản là con ra xua mà kiểu đam vào nó chắc là thua đấy kinh kinh kinh kinh top 2 đã nè lôi long lốc và cả máy chiếu à mình nghĩ là một phần cũng đang thiếu đồ đốt đam à đốt máu á chắc là mình lấy giáp lửa nhá cơ bản là mình không có đồ đốt máu con ra xua nó hồi máu kinh quá anh em ạ nó có túi cứu thương với cả có đồ á thành ra kinh quá uh, đồng này à từ từ nhá mình thử thay thử xem thì bây giờ mình cần một con elite nữa đúng không thử xem sáu hình nó có thực sự gọi là carry được không elite làm tú đâu tầm này sợ ông đây là elite đấy chứ chắc là bỏ ăn bay anh em ạ khi nào ra elite là mình thay nhá cơ bản là mình muốn tích số cho con kia một tí luôn mình muốn tích số một tí luôn thì tí nữa ra con edit thì mình hay con này theo ở đây xong rồi bỏ ra con dâu y vào là con elite vào là 6 á hình sau đó mình sẽ kẹp thêm ra xua vào không ra xua thì có cc á về lết con ra xua mình thấy khá là ngon nhá dao này là win à có đồ đốt máu và nó khác lắm anh ạ con ra xua này nó không điên được đâu cào cào cào cào cào con eco cũng là một con banh với cả cc khá là ngon nhá bùm ui con nico carry chưa bùm Nida em thấy cuồng đao diệt khá là ngon nhất à Nhưng mà khi nào mà em có chiến lợi phẩm hoặc là phước lành ấy thì em nên lắp đồ như vậy nhá Còn bình thường anh Tú nghĩ là vẫn phải nên gọi là ưu tiên một đồ hồi phục của nó đấy Không có đồ hồi phục thì hơi khó Zoe chắc là mình cũng trả lên hai đâu Cơ bản là tí nữa con rồng kia vào đây xong rồi con Elite vào đây nữa thì con ra xua sẽ thay một slot hay là mình chỉ đánh sáu á à, bốn hóa hình nữa nhờ cơ bản là sáu hóa hình nó chỉ thêm máu thôi chả thêm cái gì cả mà nhà bên kia thì có diệt nên chắc là thôi mình sẽ đánh sáu hóa hình thôi à quên bốn hóa hình thôi thì tí nữa mình thay con này với cả bỏ một con ra mà thì mình sẽ giữ lại con ấy nhá mình sẽ giữ lại con à, mình sẽ giữ lại con gì nhở mình sẽ giữ lại con uh, y đi để tí nữa cô vợ Gary cũng được ừ. thôi thật ra là bỏ này đi cũng được này Em tú này lạ thế à Sao lạ với anh Tuấn Em chào anh Tuấn nhá Anh mà để con AC lại rồi kẹp ra xua vào Thì có luôn ba chiến binh đồng Đó anh em thấy đang thừa con dâu y là hợp lý luôn Nhưng mà cơ bản là anh Tú đang muốn gọi là xoay năm tiền cho nó chắc chắn Cho nó chắc chắn ấy. Nhiều lúc mình nói nó cứ bị nhanh á Thành ra là nghe không rõ nhở Sorry anh em nhá Khả năng gọi là đọc nói của mình nó hơi hơi gọi là bị kém á Ui, con ra xua kiểu nó quẩy quẩy chết con uh, à, Nearly của mình. Nhưng mà mình vẫn còn con Xiao In nhá. À, quên con Osuju nhá nhưng mà URF chắc là thua anh em ạ URF thì bên kia đam nhiều quá ui con này cứng chưa như nào ui tí tí win anh em ạ tí tí tí tí tí tí win tí win tí win mình thay cái form ấy nhá hai con rồng này thay con này trước này bỏ này ra thì nói chung là xếp lại đã ba ngọc long thì nói chung là tí nữa bỏ con uh, soraka chắc chắn là để lại rồi bỏ con sù quên này ra kẹp con ra xua vào ba cuồng long ba ngọc long khá là hay thì bây giờ đồ tanh thì mình sẽ lắp cho con ra à, uh, không hay là lắp cho con rồng nhỉ mình nghĩ là lắp cho con ra su ngon hơn con rồng cơ bản là nó random đồ gì thì mình nghĩ là đều ngon cả hoặc là lắp cái random đồ cho con uh, Zoe nhất để xem lên con nào hai sao đã anh em ạ mình quên mất để ra ở ngoài tích tích số đấy hơi lỗi một tí nhá mình nghĩ là mình lo được top 1 anh em yên tâm ào xin nhiều đấy con kia của em tú đâu bạc hai này là số 2 ok các số 2 mỹ là cầm đồ tanh được các số 2 mỹ là cầm đồ tanh ok không tệ giao điện cho con dâu y bốc đồ cho con uh, đẹp chưa mình nghĩ là top một được á đánh chỉ trì là mình top một được á em tú nên về biên hòa một lần à về nhiều lần đấy chứ nhà của mình mọi người nhưng mà bây giờ thời gian này chắc là mình chưa về được anh em ạ sau này mình cũng phải về học gọi là bằng lái xe các thứ mà nói chung là sẽ có dịp về thôi anh em ạ yên tâm nhá ui chiến lợi phẩm bướng chưa như lào như lào tưởng mỗi ông có ra xua à em tú có ra xua vậy đấy nói chung là xoay 5 tiền thì mình nghĩ là ổn định nhất y Zoe y ông cho em tú xin con y với bây giờ xếp một chút nó thôi thì mình nghĩ là xếp con này ở dưới đi với cả cho con này lên trên thì nó ra chiêu sớm này khá là hợp lý con này để đây đi Joey mình nghĩ là chiếu thôi chiếu con bạc ấy anh em ạ chiếu con bạc là được ui không kịp rồi anh em ạ chiếu con bạc chắc là ngon nhất nhưng mà tay mình chậm quá anh em ơi chiếu con bạc để nó đỡ cc là được tay mình chậm á nếu mà chuẩn hơn thì là chiếu con bạc nhá nói chung là về lết thì mình à, từng nói với anh em ở đấy thì nên là chiếu những cái con gọi là cc thôi dạo này giới trẻ biên hà lộng hành lắm dao kiếm súng nhìn sợ được sự em tú chịu á thật ra là ở đâu cũng vậy thôi mọi người ạ chẳng qua là ít hay nhiều thôi gì được chưa anh huy ơi như nào đần à đần à được chưa anh huy bướng chưa em tú em thấy có ai đó đằng sau anh tú kìa đi đừng đừng nói thế nhé em tú sợ đấy em tú sợ đấy tận cùng cuộc cuối cơn đau từ từ đã mình phải khoe cái này với anh em đã mọi người đợi xíu mọi người đợi em tú xíu em tú chỉnh cái màn hình lại đã phải khoe cái này liền á phải khoe cái này liền á niềm vui gọi là xen xẻ ra cho mọi người nè đây xen sẻ ngay luôn được chua từ từ đã gì vậy Và đó là GFVTT <laughs> Được chưa 234 điểm Xem lịch sử đấu của anh ta đánh gì nào Đó là một trận top 2 và một trận top 1 Ui, MVD đánh nó chiến Nó chiến, nó chiến Được chưa Hai trận này đánh thường trên team thì mình không nói nhá Nhưng mà thôi mọi người chắc là bây giờ em Tú chuẩn bị nghỉ đây Cơ bản là mắt em Tú hơi díu rồi Chắc là ngủ nghỉ một tí để mai còn đánh ờ, đánh kẹo à quên đánh team nữa anh em ạ Thành ra là chắc là bây giờ nghỉ á có mà sau lưng kìa điên là mày thường thôi chắc là video nghỉ mọi người cảm ơn mọi người đã ủng hộ em tú trong một thời gian à, livestream ngắn như vậy nha thì anh em nào uh, chưa ngủ thì uh, cố gắng ngủ đi nhé hoặc là lớp một chút là ngủ nhé mình nghĩ là muộn rồi đấy thì chúc mọi người ngủ ngon nha có gì uh, để hôm nào gọi là chuẩn bị kỹ càng hơn thì mình sẽ tâm sự với mọi người sau thì anh em nào mà chưa like thì cho mình xin nốt một like hoặc là một follow bếp nhá bye bye mọi người nha chúc mọi người ngủ ngon yêu mọi người nhiều bye bye tại vì bây giờ mình còn ngủ để mai gọi là cho nó tỉnh táo còn đánh tim nữa anh em ạ bye bye anh em nhá cảm ơn anh em nhá tưởng ngon tới 3 giờ em tú hôm nay test máy một tí mà anh tô bye bye mọi người nhá người top một người top 10 đại cao thủ có sau lưng ở chuyển view châm so à được luôn anh anh anh anh anh, anh kiên ơi thì mọi người xem anh so leo rank nè em tú chắc là ọp đấy